Đúng là được sự hiện diện của hai họ nhà trai nhà gái Bây giờ thì Sơn đang đi đón dâu mọi người ạ <laughs> Chú rể gọi điện thì à, về đến đây rồi Nhưng mà vì thời tiết là bây giờ thì nó đã đổ tối rồi Và đang cầm đèn điện thoại soi để ra đón cô dâu và chú rể Chú rể đi đón dâu từ sáng sớm À đây rồi mọi người này Xe à, dâu cũng đã về đến đây rồi Và bây giờ thì à, Sơn sẽ đứng chờ ở đây để xem là chú rể à, người dân tộc giao tuyển của chúng ta đón cô dâu về đây xem như thế nào nhá Đây rồi, xe dâu đây rồi mọi người này Một xe 16 chỗ à, Trên xe thì đã có dâu rể ở trên này Bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi Đây rồi mọi người ơi <laughs> Hai phái đoàn nhà trai và nhà gái chúng ta thì đã về đến đây rồi Hello, Xin chào tất cả mọi người Đâu rồi chú rể đâu rồi Chú rể đây à, Đấy, Lý Văn Tôn <laughs> Đấy, đi à, đón dâu từ à, lúc mấy giờ ấy nhỉ, Tôn nhỉ? 2 giờ sáng 2 giờ sáng thì chú rể đã đi à, đón dâu rồi Đấy, và bây giờ thì mọi người cũng mới về đến đây và bây giờ thì cũng khá là muộn rồi à, 6 giờ tối 6 giờ tối nhưng mà vì thời tiết mùa này thì nó cũng rất là tối sớm ấy Nên là nên là cũng không nhìn thấy người nữa rồi à, Có một bạn thì đang kiểu như say xe Đây bạn này bên nhà gái à? Bên nhà gái Đấy cũng đồng đấy đâu rồi cô dâu đâu quay cô dâu tí nào đấy cô dâu của chúng ta cô dâu cô dâu rất là xinh đẹp mặc một uh, bộ trang phục của người giao tuệ trông rất là đẹp và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với cả cô dâu chú rể và hai họ nhà trai nhà gái để di chuyển vào trong uh, khu sân khấu hội trường nhá đó nhìn thấy đường không <laughs> đấy mọi người say xe bây giờ sẽ có một chút uh, ăn uống nhẹ theo gọi là <laughs> thủ tục mọi người ạ ăn uống nhẹ à, xong rồi bắt đầu mới à, đi vào trong nhà để làm à, những cái nghi lễ thủ tục theo phong tục của người dân tộc giao tuyển à, cô dâu chú rể cô dâu thì đang cầm ô <laughs> cô dâu cầm ô và chú rể thì <laughs> đang phải ôm theo ra tấm ảnh khi mà đi tổ chức ở trên nhà gái đây nữa hai hai tấm ảnh được uh, chụp ở bên mình nhá bên uh, ảnh viện studio phú gia bên mình này mọi người đó đây này đây bộ ờ, ảnh này là ảnh uh, mặc uh, bộ trang phục uh, dân tộc giao tuyển còn đây thì là theo trang phục truyền thống hiện đại rồi Và bây giờ thì ờ, dâu rể bắt đầu di chuyển vào khu vực bên ờ, trong nhà chính để làm những cái thủ tục nghi lễ theo phong tục của người dân tộc giao chuyển. Đấy và sau đó là sẽ ờ, ra khu vực sân khấu hội trường để tiếp đón khách và cũng như là tổ chức ở ngoài sân khấu hội trường đấy mọi người ạ. Bây giờ thì mọi người sẽ di chuyển lên à, nhà chính trước Sau đó thì mới à, di chuyển ra khu à, sân khấu hỗ trường mọi người ạ Đấy, hai ừ. họ nhà trai thì cũng đang uh, di chuyển đi lên Vì thời tiết nó tối rồi Cho nên bây giờ thì Sơn cũng đang phải đứng soi đèn và ghi lại những cái hình ảnh của hai họ Theo như phong tục này khi bắt đầu chuẩn bị bước vào nhà này thì sẽ phải đeo vòng này đúng không ạ chú rể nhỉ? đấy phải đeo ờ. và đây nữa hai cô gái ờ, <laughs> lúc hồi chiều ờ, ghi hình thì bây giờ đang bưng trên tay một khay rượu để tiếp đón bên họ nhà gái <laughs> về họ nhà gái thì vào thì sẽ được mời rượu và chú rể của chúng ta thì cũng đang đeo chiếc vòng vào cho cô dâu Đó. Dạ. Đó đó bây giờ là phong tục thủ tục bây giờ chúng ta cùng uh, à, chờ đón xem những uh, nghi lễ đó hai cô gái bên uh, đại diện bên họ nhà trai sẽ uh, mời rượu bên uh, họ nhà gái Học theo phong tục truyền thống của người dân tộc giao tuyển thì uh, sẽ bắt buộc phải như vậy À, như mọi người à, quan sát thấy thì đây là cũng là một trong những cái phong tục, một trong những cái à, nghi lễ theo à, của người dân tộc Giao Tuyển trước khi lên nhà cô dâu đang có bầu thì sẽ phải uh, uh, làm một cái phép gì đó và bây giờ thì hai cô gái đại diện cho họ nhà trai sẽ đứng để đón đợi và sau đó là mọi người sẽ cùng nhau di chuyển lên uh, trên nhà chính và bây giờ thì chúng ta cùng di chuyển à, với <laughs> hai họ nhà trai nhà gái để đi lên trên à, nhà chính nhà sàn bên trên xem à, tất cả cái thủ tục nghi lễ trên đấy như nào nhé theo như phong tục nghi lễ thì trên nhà trai cũng đã chuẩn bị ra đây là những mâm cỗ để sẵn sàng đón tiếp bên họ nhà gái và bây giờ thì ờ, họ nhà trai và nhà gái thì cũng đã lên ờ, trên ngôi nhà sàn rồi ngôi nhà chính và bây giờ thì mọi người ờ, dâu rể cũng như là các đại diện phù dâu phù rể cũng đang tập trung đầy đủ ở đây để chờ các bậc tiền bối, bậc cao nhân, các thầy cúng cũng như là các đại diện cho hai họ để làm những cái thủ tục nghi lễ và sau đó là sẽ ra ngoài khu sân khấu hội trường theo phong tục của người à, dân tộc giao tuyển là sẽ bắt buộc phải như vậy và đây là hai thầy này <laughs> đấy hai thầy thì đang à, sẵn sàng à, ngồi đây để làm những cái thủ tục nghi lễ rồi và bây giờ chúng ta cùng quan sát thật kỹ tất cả mọi thủ tục nghi lễ ở đây nhá đó hai thầy thì cũng đã nhận những chiếc ô và sau cuối các ờ, thủ tục nghi lễ được ờ, gần như đầy đủ thì sau cuối giờ thì sẽ có một cái nghi lễ gọi là mở ô. Bên đây thì ờ, hai bạn gái đại diện cho nhà trai thì cũng đang sẵn sàng ở đây để chờ đón tiếp bên họ nhà gái rồi. <laughs> Đấy giờ lát nữa là sẽ phải hát đối hát giao duyên với nhau đúng không? À, <laughs> đó. Và đây nữa các cô làng phù dâu. Cô làng phù dâu của chúng ta thì cũng đang rất là sẵn sàng để uh, chờ đợi những ờ, màn hát đối đáp giao duyên với cả họ nhà trai Đấy, đang di chuyển về chạy vào Hà Nội thôi Rồi, nó chích sâu rồi phải cái này môi này không? Sâu mà Trong như trong khu bây giờ nhà to bây à, cái ghe con phần lên là mà thằng thằng phần một quá rồi rồi mù mêu ở trên nhà chính thì uh, hai họ các ông các bà đại diện uh, cho hai họ đấy vẫn đang ngồi nói chuyện và bây giờ thì dâu rể là sẽ phải uh, di chuyển xuống khu uh, dưới dạp sân khấu hội trường để uh, tiếp khách ở dưới đấy các bạn ạ Ôi, đường đi cầu thang hơi bị tối một chút này chú rể soi đèn lên cho cô dâu nào <laughs> đấy Xong là nát nữa thì sơn sẽ xuống uh, ghi hình ở dưới đó nhé ra đây thì uh, đang gặp uh, hai bác là đang uh, <laughs> trao nhau lại những cái đồng tiền mà khi uh, bên uh, nhà trai đi sang nhà gái để đón dâu thì bây giờ là về đây là còn lại số tiền này thì bây giờ bàn giao lại cho gia chủ à, bên nhà trai đúng không à, các bác nhỉ đấy là ở cái trong cái khăn đỏ này thì đó là cái gì ạ có bạc có một hai hào bạc hai hào bạc vâng. và cái này kiểu như là uh, mình cũng nhận cái này về ở bên nhà gái về là kiểu như là uh, nhận dâu về đấy ạ hay là vâng Thế là ở trong cái túi ni lông này nó là đồng tiền xu ạ à? à thế là theo phong tục của dân tộc giao tuyển mình thì là bắt buộc là phải à, có những cái cái à, này để trong à, khi đi đón dâu các thứ là phải có đúng không ạ thế là bây giờ là đem lại để trao lại cho gia chủ dạ vâng cảm ơn hai bác nhé bây giờ thì mọi người sẽ à vâng Bây giờ thì mọi người cùng uh, di chuyển xuống uh, khu vực dưới uh, sân khấu hội trường, khu dạp cưới để uh, làm những cái uh, nghi thức uh, lễ ở dưới đó. Rất là thích nhiều tập thể các đại biểu, các thầy cô chú ý, chúng ta thấy các bạn trẻ đang đứng kiểm tra trân trọng và kính mến. Và những sự bút quan sát của ban tổ chức chúng tôi thì hiện diện của hai bác trưởng đoàn, cục Thái đoàn, ban bên đơn cùng cô dâu chú rể đang và đã có mặt tại chuẩn bị trở về với sân khấu hôn trường cưới của gia đình bạn đừng nở giữa vần trầu mà hoa em cũng đừng nở giữa vần trầu nhà anh và đúng là trường này thì trầu tính trầu tình còn à, uh, youtuber ban thiết tân chúng tôi đang sắp xếp công việc để cùng uh, chào đón hai bác trường đoàn ổn định chung ngồi và quý vị sẽ cùng à, uh, Hướng mắt sân khấu để chứng kiến giây phút trao dâu nhận rẻ của hai bác Trường Đoàn để chứng kiến buổi lễ thành hôn để quý vị trở về đây thì cùng chúc mừng hạnh phúc cho chú rể Văn Tôn và cô dâu Thu Nguyệt trong buổi tối ngày nay. Khi mà sắc sơ tiêu điều quanh nơi đây lạnh dặn buồn về anh gần anh rất đẹp em tình đi riêng với tình tuổi sống môi tâm hồn đang đi bay giá băng ánh mắt hồn như sương màn đêm đưa mình ra bằng đôi thương nắm tay anh đi từng ngày nhớ đường lại bay dấu không bay anh huy anh luôn bên người vượt qua tên bay này chúng ta già vẫn bên nhau sẽ đi nắm tay đây tóc bạc không bao giờ chia xa và cô dì cho bác à, chương trình à, ca nhạc rất còn là dài nhưng thời lượng vẫn nghĩ ngày riêng cho cô dâu chú rể riêng riêng cho bác trưởng đoàn tuổi châu dâu nhân rể chính thức chuẩn bị được bắt đầu Vâng đã chúng tôi được thấy các cụ, không có bà cô gì chú bác cùng có thể các bạn trẻ nam nữ gần xa trân trọng và kính mến. Với đầu tiên cho phép MC Đức Kiển xin lên gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất thể thiên lý hứng trở đẹp như hoa hồng thành công như cúc hạnh phúc như hoa mai phát tài như hoa táo độc đáo như hoa lan xin vẫn kính thưa toàn thể quý vị đại biểu các vị thân ghế cùng toàn thể các bạn trẻ nam nữ gần xa trân trọng và kính mến và cô dâu thu nguyệt của chúng ta đã từng nói với chú rể rằng Đông làng thì có con chim xanh, bắt mơ, bóng mắt, đậu cảnh, đâu ra. Và chú rể bắt tôn của chúng ta cũng từng thể hiện với cô dâu Thu Nguyệt rằng Em ơi, nếu một ngày mai kia, nước biển kia luôn bình mặn, anh vẫn yêu em, nhưng biết biển kia mặn mà. Nếu một ngày mai kia, nước biển kia luôn bị xa bờ, anh vẫn yêu em, không bao giờ phai nhạt. Từ ngày hôm nay đây, hai gia đình chúng ta bàn bạc để cầu hôn đạt được chữ lòng. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và nói gần tôi chẳng nói xa. Và các bạn sẻ Vân Tôn Thu Nguyệt nhà tôi. Ngày hôm nay, đã có quyền gặp bến bờ hạnh phúc lấy đôi WBA xin được thể quý vị dành một tràng vỗ tay thật lớn và thật lớn để cùng chúc mừng Vâng xin trọng cảm ơn tràng pháo tay rất là mềm mại và tự hào tình cảm của toàn thể quý vị để dành riêng cho cô dâu chú rể trong buổi tối ngày đêm nay. Xin dạ vâng kính thưa toàn thể quý vị thân mến và có dành đến giờ phút chương trình để cùng chào đón hai bác trưởng đoàn đại biểu quan viên họ nhà gái và bác trưởng đoàn đại biểu quan viên họ nhà trai. Sau đây cho phép ban tổ chức dành xin được trân trọng kính mời hai bác sẽ cùng tiến lên sân khấu để có đôi lời phát biểu nhận dâu và nhận thể. Một lần xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin được trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn à, sẽ trở về với sân khấu để cùng uh, trao dâu nhận thể. Xin được trân trọng kính mời ạ. Kính thưa các thành viên thân đang bước lên sân khấu đó là hai bác trưởng đoàn đại diện cho quan viên họ nhà gái và đại diện cho quan viên họ nhà gái kính thưa toàn thể quý vị đúng là nhà gái chúng tôi thì thật đúng là chúc quý cánh toàn tin mừng hạnh phúc hoa nở trên cành chào đón tương lai một nhà sum họp chúc mai càng san đến bể thì càng dài tình trông và ngày hôm nay đây các bạn trẻ biên chân vợ chồng ủng hộ nhà gái cũng xin được tỏ lòng đôi câu trước là mừng rể mừng dâu sau là mừng cho họ được bạc đầu thông gia. thứ tục chương trình cho phép ban tổ chức xin được trân trọng kính mời lời phát biểu của bác trưởng đoàn đại biểu quan viên họ nhà gái và xin được thỉnh quý vị cho một tràng phát tay để động viên tinh thần kính thưa các quý cụ quý ông quý bà cô dì chú bác cùng toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ của hai cháu tôi là bác của cháu nguyệt được đại vinh dự đại diện cho các đoàn gia đình nhà gái trước hết tôi xin gửi lời kính chúc đến toàn thể hồi hôn một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Kính thưa toàn thể hồi hôn, trước hết đoàn nhà gái chúng tôi đến đây xin được chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt, thắm tình thắm nghĩa của gia đình nhà trai đã dành những tình cảm cho gia đình đoàn nhà gái chúng tôi và cũng nhân ờ, dịp này lưu trọng đại này chúng tôi đưa cháu gái là Thu Nguyệt đến đây giao cho gia đình họ nhà trai tiếp nhận và báo gia tiên để Nguyệt trở thành con dâu và thành viên của gia đình nhà trai ông bà Thực Hiền và cũng mong gia đình nhà trai tiếp tục giúp đỡ dạy bảo để Nguyệt để trưởng thành một uh, con dâu tốt trước khi à, dừng lời cũng à, xin được kính chúc sức khỏe các quý cụ ông bà cô dì chú bác và cùng toàn thể các bạn trẻ năm nữ thanh niên của hai cháu có một sức khỏe dồi dào gia đình thật hạnh phúc chúc cho cô dâu của chú rể trăm năm hạnh phúc chúc cho tình thông gia hai bên gia đình mãi mãi bền chặt gắn kết để tiếp tục vun đắp hạnh phúc của hai cháu xin chân thành cảm ơn vâng quý vị xin mời chào tay thân lớn quý vị ơi Vâng, xin chào cảm ơn các thể quý vị rất nhiều ạ. Kính thưa quý vị, quý vị đại biểu, các vị khách quý, cùng toàn thể các bạn trẻ đam mê gần xa, trân trọng và kính đến Đúng là cây đu cây tựa trên bồng, trong đó nuôi dưỡng vun trồng cây xanh, nghĩa tình đẹp tựa nghĩa non, gian nan vất vả nuôi con khôn lớn. Và ngay hôm nay các bạn trẻ được cập bến bờ hạnh phúc như ngày nay. các em đến chung phút này cho phép ban tổ chức chương trình à, xin được trân trọng kính mời bác trưởng đoàn đại biểu quan viên họ nhà trai sẽ có đôi câu để nhận dâu xin được trân trọng kính mời bác và xin được thỉnh quý vị cho một chào vào tay alo alo tôi uh, hôm nay tôi đại diện cho uh, bên nhà trai uh, được hai bên gia đình hai họ được uh, sự nhất trí của uh, hai xã được hai đứa cháu hôm nay đủ tuổi để thành lập gia đình tôi đại diện bên nhà trai sẽ đón bên uh, thu nguyệt về cho uh, gia đình uh, lý văn thực xây dựng tổ ấm sau này xây dựng tương lai và hạnh phúc chúc các vị đại biểu các vị uh, các ông bà các cô dì cô bác các thành uh, già trẻ thân mến thì tôi uh, có một vài lời đón được à, cọ à, đứa à, dâu về xây dựng tổ ấm sau này tương lai hạnh phúc cho mọi người hôm nay tôi chân thành cảm ơn Vâng, xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu của bác trưởng đoàn đại biểu quan viên họ nhà trai. Kính thưa quý vị thân mến, đúng là lời của hai bác thì thơm như mật như hoa, như lũ chính tỏa ra khắp hồn trường cưới ngày hôm nay và tiếp tục chương trình sau đây ban tổ chức xin trân trọng kính mời hai bác sẽ tiến lên một bước dành cho nhau những tràng bắt tay thật gắn kết tình thông gia và xin được quý vị cho một tràng bắt tay thưa quý vị vâng trân trọng cảm ơn quý vị rất là nhiều chương trình sau đây xin được trân trọng kính mời hai ông tiếp tục trở về bàn tiệc danh dự để cùng nghỉ ngơi uống nước hút thuốc và tiếp tục với bắt sân khấu để cùng chứng kiến đại lễ thành hôn của gia đình chúng tôi một lần xin được trân trọng cảm ơn